đây là cái gia vị gồm ớt tỏi thiên trang và củ cải muối củ cải này phơi khô người ta bóp cùng với cải ngọt và hành tây cùng với cái lại lá vừng đây là chân giò thấy chân giò mọi người nhìn chân giò của Hàn Quốc khác chân giò Việt Nam thì chưa người ta hầm cho mềm luôn đấy rất là mềm luôn này Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn cuộc sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha. Xin mời cả nhà ăn cơm cùng với gia đình nhà mình. Hôm nay là gia đình nhà mình nha, à, ăn cơm với chân giò hầm của bên Hàn Quốc mọi người ạ. Xin mời cả nhà nha. Dạ. Mình ăn cơm chân giò với ra nó có cảm giác ừ. cái chân giò này là chân giò có miết chân giò hầm trong này giò hầm nướng cùng với lại gọi là tiếng xào tiếng xào chân giò của Hàn Quốc là hầm là rất là kỹ mọi người rất là mềm luôn ăn cái này cái này họ cho ít rau này à có cái, cái nước ờ, gia vị mình ăn cay thêm á thì có mình xin thêm cái gia vị cay nữa cùng với nói củ cải ừ, ngon ngon ừ. không quán này là nổi tiếng Mm-hmm. cái ăn củ cải ở Việt Nam mình cũng có củ cải khô ấy củ cải khô không ăn giòn nước canh wow mình là cái cái cái mua cái thương người ta cắt sẵn cho mình sau mình để lại cái xương cho mình mình đúng biết. cái cây này giòn ăn giòn ngon lắm rồi Mỹ kim chi củ cải miễn họ làm họ xào họ để cái dưới cái này là bên hàng là chân giò hầm vị thuốc bắc mọi người hầm rất là kỹ luôn hầm nhiều giờ ăn ừ, coi Wow. Oh, tôi cái xúc xương này cho lên ít này ừ. tí nào mình tập ít thôi cá nhầm đấy tí lắm All right. hết nước cái chân giò này mua không phải đúng quán thì ăn sẵn sợ lắm ừ. giỏi là mình dưới sốt sườn cho nó thì thường ngắm gia vị của mình mới móng hấu xương gân cái phần gân đấy đây này dưới ngấm ra vị điểm như này thì tăng miên mới mềm này Nên cái đấy là tăng miên chưa của mình phải nhão mình đảo loạn lên cơ cái này không đến xào nhỉ nên mình đảo lên thì cái thịt ở bên trên nó quyện vào cái miếng nó ngấm ra vị điểm cái căn này đó bên trong hai căn thế nào Nên mọi cái chân giò này là một cái chân to nó rơi vào tầm 900 nghìn tiền Việt mình đi kèm gia vị luôn đi kèm gia vị với rau rồi hai vợ chồng mình sẽ ngừng cái video clip tại đây hôm nay gia đình nhà mình ăn cơm vậy đơn giản vậy thôi ạ à. cảm ơn mọi người đã xem cái video clip của gia đình nhà mình và luôn ủng hộ à, thêm video cũng như là like chia sẻ và bình luận góp ý à, cho gia đình nhà mình nhé cảm ơn bye bye hẹn gặp lại mọi người các video clip sau bye